phần 1 là mã lý thuyết. Môn nhỏ chúng ta học quan hệ đầu tiên đó là quan hệ giữa đường vuông góc và đường xiên Đầu tiên thì cho chúng ta cùng nhắc lại xem đường vuông góc là đường gì và đường xiên là đường gì. Đây, giả sử thì có một đường thẳng từ một điểm là ngoài đường thẳng điểm M chẳng hạn đây là đường thẳng A ta kẻ một đường MH vuông góc với A đó và MH này các con biết rồi MH chính là đường vuông góc hạ từ M tới đường thẳng A và trên đường thẳng A thì lấy một điểm nữa đây, giả sử điểm A chẳng hạn. Hai thầy lấy bên này. Giả sử điểm B chẳng hạn. Và ngày hôm nay, thầy cho chúng ta sẽ cùng nhau xem quan hệ giữa đường vuông góc là đường MH và đường xiên. Đường xiên đây, MA, đường xiên đây, MB đây.